thank you Cổ thấy xa xa xa xa đều Đừng cho tay lên mắt mũi miệng Và chia ly ra nơi đông người Vì corona, corona Nên nâng cao sức khỏe Ở về nơi dân nơi đông người các bạn đang theo dõi cái clip này thì các bạn ra ngoài đường phải đeo khẩu trang nếu không con virus corona sẽ xâm nhập nha các bạn và các bạn ơi nếu các bạn nào thấy video này hay hãy like share và đăng ký và đăng ký video cho mình nha